sau khi chết linh hồn sẽ đi về đâu toàn bộ quá trình đi xuống âm gian tương truyền sau khi chết đi linh hồn của tất cả chúng sinh trong tam giới gồm cả con người chúng ta sẽ đều phải trải qua một hành trình đi xuống địa phủ tại đây dựa vào các việc thiện ác làm được trong đời mà các vị diêm vương sẽ đưa ra phán xét quyết định linh hồn sẽ được chuyển sinh vào đâu trong sáu nẻo luân hồi mà Phật gia vẫn thường tuyên giảng. Vậy rốt cuộc, quá trình một linh hồn đi xuống địa phủ sẽ xảy ra như thế nào? Người xưa đã có những hiểu biết gì về cõi ấm? Hôm nay, quý khán thính giả của Duyên và Cổ hãy cùng An Nhiên khám phá nhé! Con đường đi xuống âm gian – các ghi chép về cõi âm gian có khá nhiều. Chúng ta có thể tìm thấy các ghi chép này trong sách cổ, cũng như trong kinh điển Phật giáo. Thậm chí các sách thời hiện đại như Địa ngục du ký cũng có các ghi chép khác nhau. Nhưng tất cả sách đều có điểm chung là đều mô tả địa ngục của người Á Đông chúng ta là một cõi giới gồm 7 tầng chính yếu – được cai quản bởi nhiều vị diêm vương khác nhau. Họ sẽ phụ trách việc điều tra và xét xử công tội của các linh hồn. Từ đó mà quyết định cho linh hồn được phép chuyển sinh vào cõi giới nào trong lục đạo luân hồi. Trong quá trình đi xuống âm gian, sau khi người ta chết đi thì quan ải đầu tiên là qua quỷ môn quan. Sau đó phải đi qua một con đường gọi là đường Hoàng Tuyền. Hai bên đường nở sộ một loài hoa đẹp. Chỉ thấy hoa nở không thấy lá xanh. Người cõi dương gian gọi là hoa bỉ ngạn. Con đường này cần phải đi rất lâu, rất lâu. Đến tận cuối con đường sẽ có một con sông nhỏ gọi là Vong Xuyên Hà. Trên sông có một chiếc cầu đá gọi là cầu Nại Hà bờ đối diện bên kia của cây cầu có một gò đất gọi là vọng hương đài bên cạnh vọng hương đài có một cái đình nhỏ gọi là đình mạnh bà ở đó có một người tên là mạnh bà là người trông chừng và nấu rồi đưa cho mỗi người qua đường một chén canh mạnh bà uống canh mạnh bà sẽ khiến người ta quên hết tất cả mọi chuyện Bên bờ sông Vong Xuyên còn có một tảng đá gọi là Tam Sinh Thạch. Ghi chép lại đời trước, đời này và đời sau của mỗi một người. Đi qua cầu Nại Hà, đứng trên vọng hương đài, nhìn nhân gian một lần cuối cùng, sau đó mới đi vào cõi âm tào địa phủ và lần lượt vượt qua bảy tầng địa phủ khác nhau hay còn gọi là bảy ải địa ngục Ải thứ nhất, quỷ môn quan. Tương truyền sau khi chết đi, quỷ sai nơi âm gian là hắc bạch vô thường sẽ dẫn đến ba hồn bảy phách đi, rồi giao cho quỷ đầu trâu mặt ngựa dẫn đến quỷ môn quan. Quan ải đầu tiên cần phải đi vào cõi âm gian. Trước quỷ môn quan có 16 quỷ lớn, truyền thuyết kể rằng Diêm La Vương đã đặt chọn ra một nhóm ác quỷ để trấn giữ cửa ải này. Họ trà xét vô cùng hà khắc, nghiêm ngặt đối với những vong hồn giả quỷ tội ác đầy mình. Bản tính hung ác không đổi, không để cho một ai có thể trà trộn đi qua quan này. Lúc còn sống, bất luận là quan chức, quyền quý hay bá tánh bình dân, ai đã đến nơi đây đều cần phải tiếp nhận tra xét xem xem có mang theo lộ dẫn, giấy thông hành đến quỷ quốc hay không. Đây là căn cứ của người sau khi chết đi đến quỷ quốc báo danh. Lộ dẫn dài 3 thước, rộng 2 thước, được làm bằng giấy mềm màu vàng, mặt trên viết Lộ dẫn do phong đô thiên vũ Diêm La Đại Đế phát cho và con người khắp thiên hạ cần phải đi qua đường này mới có thể đến địa phủ chuyển thế thăng thiên. Đồng thời, trên mặt lộ dẫn có đóng ba dấu ấn của thành hoàng âm ti, phủ huyện phong đô. Phàm là người sau khi chết đưa vào quan tài hoặc trong lúc hỏa táng đốt bỏ nó thì sẽ theo linh hồn đến địa phủ. Hải thứ hai, đường hoàng tuyền. Qua khỏi quỷ môn quan, tiếp đó chính là phải đi qua một con đường hoàn tuyền dài đằng đẵng hồn phách của người ta đến âm gian báo danh sẽ phải đi qua một đoạn đường rất dài qua rất nhiều quan vì vậy đường hoang tuyên là tên gọi chung đối với những quan và lộ trình này trên đường hoàng tuyền có hoa bỉ ngạn màu đỏ từ xa mà nhìn thì giống như là tấm thảm máu trải nhai. Vì loại hoa này có màu đỏ như lửa, nên được ví là đường lửa chiếu rọi. Cũng bởi nó là cảnh vật và màu sắc duy nhất trên con đường hoàng tuyền dài đằng đẵng này, nên mọi người cứ đi theo hoa này mà thông đến địa ngục của cõi u minh dương thọ của con người đến rồi thì sẽ chết đây là cái chết bình thường. Người chết bình thường trước hết cần phải đi qua quỷ môn quan. Hồn phách của người ta đi qua quan này rồi liền sẽ biến thành quỷ. Ngoài ra, trên đường hoang tuyên còn có rất nhiều cô hồn giả quỷ. Họ là những người dương thọ chưa hết mà chết bất đắc kỳ tử. Trong đó có những người chết oan, thai nhi bị phá bỏ, cũng có những người tự vẫn. Họ đã không thể lên trời, cũng không thể đầu thai, càng không thể đến âm gian, chỉ có thể lang thang trên đường hoàng tuyền. Đợi đến dương thọ kết thúc rồi mới có thể đến âm gian báo danh, nghe Diêm Vương phán xét. Sự chờ đợi này rất vô vọng và vô cùng thống khổ. Ải thứ ba, tam sinh thạch bên cạnh cầu Nại Hà có tảng đá xanh tên Tam Sinh Thạch, đá ba đời, chữ trên đá đỏ như máu. Mặt trên có khắc bốn chữ lớn, tảo đăng bỉ ngạn, sớm đến bờ bên kia. Tương truyền rằng tảng đá này ghi chép lại đời trước, đời này và đời sau của mỗi một người. Hết thảy thiện ác, mọi việc mà quỷ hồn khi còn sống đã gieo tạo nên đều được ghi lại rất chi tiết. Trăm nghìn năm nay, nó đã chứng kiến sầu khổ và mừng vui, bi ai và hạnh phúc, nụ cười và nước mắt, cho đến hết thảy những món nợ và những ái tình phải trả của tầng tầng lớp lớp chúng sinh, đứng trước tảng đá ba đời này là thấu tỏ hết. Ải thứ tư, vọng hương đài Vọng Hương Đài cũng chính là thổ cao đài, nơi có đình Mạnh Ba, là ở phía trước cây cầu chứ không phải ở phía sau cây cầu. Vọng Hương Đài lại gọi là Tư Hương Lĩnh. Ở nơi này có thể lên đài nhìn về ngôi nhà nơi dương thế. Vậy nên, nơi đây đã trở thành cửa sổ nhìn về dương gian của quỷ hồn và là nơi liên lạc tình cảm giữa người sống và người chết. Người xưa kể rằng sau khi có người chết rồi Ngày đầu tiên không ăn cơm nơi cõi người Ngày thứ hai liền qua âm dương giới Ngày thứ ba đến vọng hương đài Nhìn thấy người thân đang khóc lóc thảm thiết Trước khi quỷ hồn đến trước địa phủ báo cáo Rất nhớ mong người thân nơi dương thế Dù cho quỷ tốt giận dữ quát mắng Vẫn nhất quyết muốn lên vọng hương đài nhìn về quê nhà, khóc lớn một trận mới hết hy vọng và đi đến âm tàu địa phủ. Có truyền thuyết nói rằng kiến tạo của vọng hương đài nơi âm gian rất kỳ lạ, trên rộng dưới hẹp, mặt như cánh cung, lưng như dây cung ngang nhau. Ngoài một con đường đá rất nhỏ xa, còn lại đều là núi đao rừng kiếm hiểm trở vô cùng. Vọng hương đài là không chỉ là nơi mà vong hồn nhìn về dương thế tạm biệt người thân một lần cuối cùng đứng ở trên đó đều có thể nhìn thấy năm châu bốn biển ở dương thế ải thứ năm vong xuyên hà vong xuyên hà còn gọi là tam đồ hà chắn ngang giữa đường hoang tuyên và âm phủ nước sông có màu đỏ như máu bên trong hết thảy đều là cô hồn giả quỷ không được đầu thai trùng rắn khắp nơi những trận gió tanh hôi tạt thẳng vào mặt nơi này cũng chính là nơi chứa những quỷ hồn ngoan cố không muốn uống canh mạnh bà và chỉ để mong kiếp sau có thể gặp lại người mình yêu thương nhất trong kiếp này quỷ hồn cần phải nhảy vào vong xuyên hà đợi trên nghìn năm mới có thể đầu thai trong nghìn năm đó quỷ hồn sẽ nhìn thấy người mà mình yêu thương nhất trong kiếp này nhưng không thể nói chuyện với nhau nhìn thấy họ nhưng họ lại không thấy quỷ hồn đang đau khổ chờ đợi người ta cũng kể rằng trong nghìn năm đó quỷ hồn nhìn thấy họ hết lần này lại đến lần khác đi qua cầu nại ha uống canh mạnh bà hết chén này lại chén khác tuy mong họ không uống canh mạnh bà nhưng lại sợ rằng họ chịu không nổi cái khổ dày vò nghìn năm trong vong xuyên hà. Sau nghìn năm, nếu như lòng nhớ nhung của quỷ hồn không hề giảm đi, còn có thể nhớ được chuyện của đời trước, vậy thì có thể trở lại nhân gian, tìm kiếm người mà quỷ hồn từng yêu thương nhất trong đời trước. Ải thứ sáu, canh mạnh bà Canh mạnh bà còn gọi là vong tình thủy hoặc vong ưu tán. Hễ uống vào liền quên hết mọi chuyện của đời này lẫn đời trước. Sau khi con người chết, mỗi một người đều phải đi qua cầu nại ha. Trước khi lên cầu mạnh bà, đều sẽ hỏi có uống canh mạnh bà không. Nếu muốn qua cầu nại ha, thì cần phải uống canh mạnh bà. Còn không uống canh mạnh bà, thì không qua được cầu nại ha không qua được cầu nại hà thì không được đầu thai chuyển sinh mỗi một người trong dương gian đều có một cái chén của mình ở tại nơi này canh mạnh bà trong chén thật ra chính là nước mắt ân oán chảy suốt một đời của bản thân người ta khi còn sống mạnh bà thu giữ từng giọt từng giọt nước mắt của họ lại đun nấu thành canh khi họ rời khỏi nhân gian đi đến cầu nại hạt sẽ cho họ uống vào quên hết yêu hận tình thù khi còn sống kiên tịnh sạch sẽ bắt đầu tiến nhập vào lục đạo luân hồi uống canh mạnh mà rồi có thể quên đi hết thảy sầu khổ buồn vui nơi trần thế chỉ uống canh thuốc của bà mối thù trong đời này kiếp này sẽ quên sạch đi đến thế gian là một con người hoàn toàn mới những người mong nhớ những người thống hận đời sau đều sẽ là người xa lạ loại canh khiến người ta gặp nhau mà chẳng biết nhau này chính là canh mạnh mà ải thứ bảy cầu nại hà đi qua đầu cầu nại hà một đi không ngoảnh đầu nhìn lại cây cầu chia thành ba tầng tầng trên đỏ tầng giữa màu vàng đen tầng dưới cùng là màu đen càng ở tầng thấp thì càng chật, càng hung hiểm vô cùng. Khi sống làm việc thiện thì đi tầng trên, người nửa thiện nửa ác thì đi tầng giữa. Những người hành ác thì chính là đi tầng dưới cùng. Bên dưới cầu là con sông, có vô số cô hồn giả quỷ không được đầu thai. Những quỷ hồn chết đuối kia đều là ở trên dưới nhịp cầu hoặc trái phải đầu cầu mong tìm thế chân cho mình để bản thân có thể đầu thai chuyển thế những người đi tầng dưới sẽ bị quỷ hồn chặn lại lôi vào địa ngục để chịu nhục hình đủ loại nơi đó ngày đêm không phân định quỷ hồn liên tục bị rắn đồng chó sắt cắn xé chịu đủ thống khổ dày vò không được giải thoát phải chăng sau khi chết tất cả đều sẽ phải đến âm gian quá trình đi xuống âm gian của người ta sau khi chết vốn không như nhau nếu như lúc còn trên dương thế họ là những người tu luyện chân chính công thành viên mãn sau khi hết mệnh nhân thế sẽ không phải trải qua quá trình thống khổ nơi âm gian này mà trực tiếp được một vị phật tiếp dẫn đến thế giới đơn nguyên do một vị phật đó cai quản ví dụ như thế giới Tây Phương cực lạc, thế giới lưu ly, thế giới liên hoa, thế giới pháp luân. Những kẻ đại ác cũng có thể sẽ không trải qua quá trình âm gian này bởi nghiệp lực mà họ tạo ra hết sức lớn nó sẽ khiến họ bị đọa thẳng vào địa ngục và chịu khổ hình thậm chí là đọa vào ngục vô sinh và vĩnh viễn thống khổ không có ngày đầu thai chuyển kiếp các bạn khán thính giả thân mến, nếu như tin vào sự hiện hữu của địa ngục, thì an nhiên tin rằng không một ai trong chúng ta sau này muốn đến nơi này cả. Nếu như vậy, phải chăng chúng ta hãy sống thật tốt trong hiện tại và hãy tu dưỡng tâm tính, nâng cao chuẩn mực đạo đức của bản thân để không phải hối hận về sau này. Người ta từng ví sinh mệnh con người cũng như diễn viên đóng một vai diễn ở kiếp này, lại tiếp tục một vài diễn khác. Sinh tử luân hồi cứ nối tiếp nhau và cái mà con người mang theo sau vai diễn đó chính là đức và nghiệp lực. Đó là hai thứ vật chất tồn tại ở không gian mà con người không thể dùng mắt thường nhìn thấy được. Ở không gian hữu hình này, chúng ta khó mà lý giải cho sáng tỏ những gì của không gian khác. Bạn nghĩ sao về địa ngục và những truyền thuyết về nơi chốn này? Bạn có tin vào nhân quả, thiên đàng hay địa ngục không? Hãy để lại comment bên dưới để mọi người cùng biết. Còn bây giờ, An Nhiên xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé.